오늘은 황제를 왔습니다 와 드디어 넘버원 이발소를 왔네요 호치민 넘버원 이발소 말이 필요 없죠 들어가 보도록 하겠습니다 아니 네 오랜만이야 안녕 <laughs> 오랜만이야 가자 nhiều hả? Dạ đ ú 한국어 잘하죠? 조금 몰라요? 응. 네가 몇 살이지? 25? 25라고? 응. 에이, 네 여기 오래 일했잖아 cho cho cái à. nhỏ à em ngon cách ba mươi à đúng rồi à, tám tuổi là kết hôn rồi ừ. tám tôi trên uh, ờ, năm tuổi nhưng mà em ba 30 muốn kiếm tiền anh cũng vội Còn Không có bạn gái à? Ừ. Bây giờ làm việc nhiều mà Anh thích làm việc Bây giờ không cần bạn gái không? Em thích kiếm tiền, bạn trai từ từ có không sao? <laughs> Sau này em muốn gì? Em muốn làm gì? Makeup có bạn à? Ừ. Em có bạn à? khách người Hàn Quốc đến đây tất cả tiếng Việt rồi không? Chút xíu thôi Chút xíu rồi à? tất cả du lịch người Hàn Quốc nhưng em không có bánh trái ở Trời ơi Ở đây làm việc mỗi ngày là bạn trai không có Anh không hiểu có thời gian Anh hiểu em à, <laughs> Em kết thúc mấy giờ? Làm việc kết thúc mấy giờ? 10 giờ Bây giờ là 10, buổi sáng 7 giờ là 10 phút Kết thúc là 5 nhiều 15 đến 6 tiếng Em ờ, muốn nhảy Có khách qua em bao nhiêu? Đen á 7 7 7 người 8 người 6 người cũng có nhiều lắm ừ. 오늘은 마스크 안 썼네 em 마스크 오- hôm nay không có hả em Đúng rồi. mỗi ngày mỗi 마스크 ngày không có mỗi ngày không có hả <laughs> không có em uh, một tháng trước Mask có rồi Đúng Có rồi, rồi. Bây giờ không có mà không có, muốn không? <laughs> muốn có đúng không? Không Đẹp À, em bây giờ mình không học hả? À, không Khi nào học mình không hả? 3 năm nữa Hả? ba năm nữa hả? Kết hôn 30 tuổi makeup hot hot makeup, hai mươi tám tuổi baby con suy nghĩ baby khoảng 32 tuổi là có baby được 32 <laughs> hả? Ừ, 32 hoặc là kết hôn xong là baby cũng được ừ. Cái gì? <laughs> Ở đây YouTube tên nhiều hả? Dạ đúng rồi Nhiều lắm Nhiều lắm hả? Ừ. Tất cả em hả? con gay tất cả không thích hả quay video không thích hả đúng rồi ngại lắm ừ, nhưng mà em là không sao à em là chút xíu mắc cỡ đó tất cả youtuber nội cảm ơn em em hả ừ em là quay video được tất cả youtuber cảm ơn em à, cảm ừ, ơn. Ừ, em số 1 không con gái ở đây xinh lắm à em số 2 à, số 2 phải không số 3 cũng được <laughs> em ăn cơm chưa hả chưa chưa hả dạ nhanh nhanh kết thúc em ăn cơm đi đi ăn cơm không sao buổi sáng không ăn hả buổi sáng ăn chứ xin lỗi <laughs> anh ăn đến nhanh nhanh đến đời không sao mà giống nhau mỗi ngày khách đều đến vào bảy giờ ba mươi ừ à thế hả dạ đúng rồi không ngủ hả anh không ngủ tất cả giống nhau hả không biết <laughs> không đói bụng không không đi ăn cơm buổi sáng à anh đói bụng đói bụng hả ừ Vì sao không ăn cơm anh muốn quay video tên đỏ đây ừ. khách đến đây là buổi sáng đông lắm em suy nghĩ là tại sao không ngủ đi anh không bị <laughs> ngủ Người nhiều Hàn Quốc không ngủ à không ngủ hả không biết em suy nghĩ vì Em là ngủ 10 giờ 10 giờ? Ừ Không đi làm là ngủ 10 giờ Em suy nghĩ là sao không đi ngủ đi Sao không đi ăn cơm đi mà vô sớm vậy 어, 황제는 진짜 많은 사람들이 오기 때문에 진짜 이 친구들도 지치고 지칠 겁니다 엄청 많은 사람들이 왔다 갔다 하기 때문에 손님은 넘치고 넘칩니다 고마워 응 홈나이 커무 오덴다이 맞다 맞다 람 Mệt nhiều lắm nhiều lắm vì thế anh bây giờ buồn ngủ. Muốn ngủ đúng không <laughs> Nhưng mà không ngủ được ờ Không thể ngủ được Không được phép ngủ Không tại sao Anh là đang quay video mà à, em cameraman rồi được không Không được Em camera làm sao massage được <laughs> 어, 제가 이 니라는 친구를 그때 코로나 때도 알게 됐고 또 이번에 호칭으로 제가 오면서 다시 또 알게 됐습니다. 아, 근데 오래도록 일한 친구라서 너무 반갑고 또 화면 속에서도 여러분들도 많이 보셨을 거예요. 그래서 니에 대한 궁금함이 많이 있으실 겁니다. 어, 딱히 한국 너의 M 예둥 아? M 노딩 예둥아 응 짝짱 엄마 <laughs> <laughs> 쑥스러운것 같다 목소리도 귀엽게 하고 애교도 많은 친구인데 오늘 아, 이른 아침이라 그런지 밥을 또 공복이라고 그래가지고 니 빙텅의 한껏 된 나의 어, 허이 띵 하나 띵 하나 띵 하나 ừ, tất em đã ca hiếu hả em hiểu tiếng hàn một chút thôi à, tiếng anh là không biết à, không biết hả không nhưng mà em biết tiếng hàn ừ. phải không dạ đúng rồi đúng không chút Chúng ta nói tiếng Hàn được không? ơi anh nói là em không hiểu luôn đó <laughs> Em biết một chút thôi à Anh nói tốt mà đâu. Em không biết nhiều đâu Không sao Anh cũng không biết tiếng Hàn Không phải người Hàn Quốc hả? sao quá trời <laughs> Người gì? Người nào Thái. Anh mới nói tiếng Hàn đó ờ, Chút xíu, biết chút xíu à, Sau đấy em muốn hát bạn trai ừ. muốn đẹp trai không không cần đẹp trai đâu thương em là được <laughs> sau đấy anh à, muốn gặp con gái xin gái không không cần hả ừ. không cần xin gái hả không thích xin gái sao vậy xin gái là ừ, nhiều cấp con trai à xin gái là sẽ có nhiều con trai ừ. đúng không ừ. nhưng mà em thích bạn trai là mập mập <laughs> Có bột một chút Ừ Có bột ừ. Ờ thế hả? Đúng rồi Dễ thương mà Anh là bụng hơi nhỏ Ồ, ừ, nhỏ hả? Không phải một chút nữa, bự một chút nữa Không phải 자 여러분 도전하세요 배 나오는 사람을 좋아한답니다 와자 배 나오신 분들 저도 배가 많이 나왔는데 배 나오신 분들 도전하세요 배 나온 사람을 좋아한답니다 아유 아유 n h mà em là thích bạn trai có bụng ôm là ấm lắm ôm là ấm lắm à em muốn ôm b ụ n bự 아 근데 은근히 배 나온 걸 좋아하시는 분들이 있어요 막 그 곰돌이 푸 같은 이제 그런 모습 있잖아요 그런 걸 좋아하는 여성들이 꽤 있습니다 뭐 뭐라고 해야 될까 좀 든든하다고 해야 될까 아, 근데 이제 우리 이도 똑같은 생각을 하고 있는 것 같습니다 짜짜짜이 짜짜짜이 짜짜이 감사합니다 em em cắt được cắt được á à, con trai tất cả có bụng hả ừ, con, uống sữa chua nhiều quá là bụng bự đó đúng rồi <laughs> con trai ngay Việt Nam à. ừ, không hả không không có hả buồn chút xíu có thôi chút xíu hả à, em thấy người Hàn Quốc là bụng bự nhiều lắm em muốn ờ, các con trai người Hàn Quốc ừ. ừ. tại sao dễ thương mà em thích em cũng thích tiếng hàn nhưng mà không có thời gian để học ờ, ngoài hàn quốc em tiếng hàn không cần không cần hả à, ờ, ngoài hàn quốc bọn em dễ chịu nhưng mà không biết là không nói chuyện được không sao không sao hả à, em dễ chịu chắc chắn à, cảm ơn ừ, ừ, ừ, em dễ chịu em à, cười tốt <laughs> ngại quá à. Mất cỡ <laughs> anh suy nghĩ em em tôi 20 hai 20 Em nói 25 khách là nó nói sao? Không phải chắc chắn Anh suy nghĩ em ừ, hai mươi hai thôi <laughs> Cảm ơn nha ừ, Anh xin làm một chín chín tám phải không? À đúng rồi ừ. Em suy nghĩ anh bao nhiêu tuổi? Ừ, 35 tuổi Đúng không? không cao nữa hả ừ. Ôi. lớn tuổi lớn tuổi hả ừ mười tí bốn mươi hả ồ đúng rồi Ôi nhìn trẻ lắm trẻ hả đúng rồi người việt nam nha ừ. người việt nam mà nếu giống anh là khoảng 27, 28 tuổi thôi ừ. Thế hả? Ừ. ừ. Gương mặt, gương mặt không phải già rồi hả gương mặt là trẻ ừ. người Việt Nam giống anh là khoảng 28 tuổi thôi là gương mặt cảm ơn ở đây khách nói số có không nhiều lắm hả có đó có hả em nói đi không sao nói đi không sao chút xíu à làm gì khó chịu quá à. 말 못할 사정이 있나 보네 음. 알았어 깊이 물어보진 않을게 이곳은 건전업소라서 진짜 하루하루를 열심히 살고 있어요 7시 30분에 출근을 해서 저녁 10시에 퇴근합니다 하루 종일 남의 몸 마사지만 하고 있고 이렇게 우리라도 스트레스를 줄여줍시다 재밌게 일할 수 있도록 어, 그런 환경을 좀 만들어주자고요 고랭 고랭 니어이 예? Em uh, khi nào gặp bạn trai ạ? 30 tuổi À, không phải, trước Trước, ừ. à, lúc trước á mấy năm trước, mấy năm trước gặp bạn trai ạ? Mấy Trời ơi, suy nghĩ Suy nghĩ khoảng hai năm trước hai năm trước hả? ừ, hai năm trước là chia tay rồi Nhưng em làm việc ở đây nhỉ? Hai năm ừ. trước làm việc ở đây nhỉ? ừ cắt lối hả? Ừ, chia tay rồi, chia tay được 2 năm rồi Wow Gặp mấy năm hả? Đấy, ờ, một, một năm Một năm? Tốt không? Con trai tốt, tốt không? Không biết hả? Cũng tốt nhưng mà ừ. À, à, xin lỗi, xin lỗi. Dạ, giả bộ đó Rồi Xạo đó à, Xạo ừ. nhiều nhiều nhiều 음, 거짓말하면 안 됩니다. 거짓말하지 마세요. Nhưng anh uh, một năm trước ờ, là bạn gái đúng không có bạn gái rồi. <laughs> bạn gái người Việt Nam hả Đúng rồi. Sống ở Hà Nội. xạo <laughs> nhiều lắm Ừ. nhưng mà tùy người thôi nhưng mà ý là con gái muốn đi chơi đúng không con gái muốn đi chơi mà. Ờ, mỗi ngày đi chơi rồi. mỗi ngày muốn đi chơi nhưng mà nói con trai là sao anh là không cho đi Không phải. Anh anh cho. anh cho hả Mỗi ngày đi chơi nè. không đi làm à? Hai à một năm trước anh có nhiều tiền rồi. ừ. Mỗi ngày đi chơi du lịch. là con trai con gái không thương anh rồi cho nên là dành thời gian cho con trai khác Ừ, đúng rồi. là không thương anh đó ừ. 인정 인정. chúng ta cố lên nhá em suy nghĩ là nếu nếu em thích con trai đó đúng không em sẽ dành thời gian là cho con trai nhiều lắm không phải không muốn gặp con trai khác đâu đúng rồi là con gái không thương anh đó <laughs> à, nhà bà đã bay rồi xin chào trái tim này bị giả dụng cái này à tim tốt tim tốt hả à. tim đi tim bị tim gì đi đâu giả dụng trời anh <laughs> là bị bạn gái bỏ dễ rồi rồi rồi rồi cái ok rồi à, cái này bỏ đi sao bỏ đi không bỏ đi là biến thái lắm họ biến thái hả Sao vậy? À? Nặng á? À? Ừ. Không phải nặng đâu mà là dùng sức đó Trời Mạnh mẽ đó Ờ Bạn gái anh trước rồi bao nhiêu ký? Bốn mươi, bốn mươi phải Nặng trời Bạn gái anh trước là đẹp gái không? Ờ Nói là Hà Nội là các đẹp đẹp ừ. Nhưng bây giờ không biết Bây giờ giống vậy chứ Anh không cân bằng chứ nhỏ vậy Việt Nam tất cả nhỏ người Việt Nam tất cả bự à bự bự ở đây à, à, đúng rồi nhưng mà không cao em em là nhỏ nhưng mà không cao luôn dạ ừ. em chưa xem quay video của em ạ tất cả xem rồi hả một cái của anh một cái của anh hả ừ. em biết hả trước là à, ờ, em... con, gái trong đây là gặp gì chơi xem à, à nhưng em biết yêu thích của ăn không dạ không không ạ à? Ừ. em muốn không muốn em muốn em em muốn gì không ừ. anh cho lý thức ừ. nhưng ăn không có trả lời của em hai mươi nhai dạ, hạt thôi em xem được ăn sâu đi được em em xem được em toàn một thôi không biết đẹp không nữa đẹp không sợ em cắt ra cái kiểu được nhưng em nói anh là người tốt em nói đi anh hả ừ tại sao anh sâu điện cơ mà em xem được à. mà anh là người tốt một lần thôi một lần tốt thôi ừ một lần hả <laughs> một lần thôi trời Hai lần thì tốt rồi thì tốt thì tốt của anh là cả em chu vì không đúng rồi em sai rồi ai em sai anh á anh không sai Đợi ờ, chúng ta sai anh thật sự ngu ngốc bảo vì người ấy cũng không xong Không phải chúng ta sai mà. chúng ta sai Em sai tất cả em sai rồi. ok ok anh sai tất cả anh sai tất cả tất cả anh sai sao chị biết gặp cô ấy Khán giả em đi cả. Rồi. anh rồi 다 됐어 이제 가자. 어, bye bye 잘 있어. 이래 남디.